đó cả nhà thấy chưa đó Thank you. nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bắn răng in trên tường loang tay để ổn chuyện xưa cũ gói tròn trong tuổi nhớ đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn le loi bóng dáng in trên tường loang anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ Muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay Có phải vì tâm tư sâu kín trong từ còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc mộng chưa đến tìm ngoài mưa tuôn mưa lạnh lùng xuyên qua áo em cành dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi đó cả nhà thấy chưa muốn uh, di chuyển trên màn hình này di chuyển được nha đó khi nào mà cả nhà không muốn à, hát nữa thì cả nhà ấn xuống cái đây này dưới này nó có cái chữ x này này ấn xuống đây là xóa đi rồi đó vuốt xuống được này vuốt lên được này vuốt trên cùng được này vuốt đi đâu ở trên màn hình điện thoại của các bạn vuốt được hết nhá ờ, cả nhà ơi mình à, uống hâm nước lại nhá khát nước quá mời cả nhà uống nước nhá đó cả nhà thấy có tiện không đây cái này mình di chuyển được này đó đó mình cho xuống dưới cho tiện ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi Vâng. lo cho số phận lo cho riêng mình sẽ thành một kiếp hòa sớm nơ tôi tan đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa đó cả nhà thấy chưa đây này đó đây này hát rất hay luôn này đó thành khúc tình ca tôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả tơ năm năm cách biệt năm năm mong chờ theo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi thôi nhá chào cả nhà nhá mình uh, giới thiệu tí vậy thôi nhá chào cả nhà nhá tạm biệt cả nhà nhá hẹn gặp lại nhá cả nhà thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái ờ, phần mềm và tiện ích cho điện thoại Android nhá ok chào cả nhà nhá tạm biệt nhá đó bây giờ mình sẽ mình sẽ